ăn chả cá chạy tôm dính vậy trời chạy không chuyên nghiệp mà các bạn ơi chạy chết luôn rồi chạy kiểu về đây ăn muối chết luôn chào các bạn nha hôm nay à, tụi tôi đi chạy cá các bạn ơi đang chạy cá đi chạy cá ngoại vuông nha thì đâu vậy ăn chả cá chạy tôm chạy không chuyên nghiệp rồi các bạn ơi chạy chết luôn rồi chạy kiểu về đây ăn muối chết luôn xong rồi thôi bây giờ mình chạy nha hitam kah? mình đến đây là hết nha mình xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo các bạn đăng ký kênh chia sẻ